Ví dụ thay tỷ số của các số hữu tỉ bằng tỷ số của các số nguyên. Câu A. Âm 1 phần 2 chia cho 2 phần 3. Nào ví dụ 1 của thầy. Câu A của thầy là âm 1 phần 2 chia cho 2 phần 3. Đầu tiên em quan sát cho thầy âm 1 phần 2 và 2 phần 3 đã là số là phân số tối giản rồi. Đúng không nào? Cho nên chúng ta không cần phải rút gọn nữa. Chúng ta chuyển dạng sang bước 2 là thực hiện phép chia phân số. Chia tức là chúng ta nhân nghịch đảo ngay. Nhân với 3 phần 2. Và âm 1 phần 2 nhân với 3 phần 2 thì bằng âm 3 phần 4. Đấy. Ok chưa? Tiếp theo này. B là thầy có 0,2 thầy chia cho 2,5 bằng này. Đây của thầy đang ở dưới dạng thập phân, thầy sẽ chuyển về dạng phân phân số. 0,2 của thầy thực ra chính là 1 phần 5 2,5 của thầy chính là 5 phần 2 Vậy ở đây thầy có 1 phần 5 nhân 5 phần 2 Tức là thầy bằng 5 phần 10 Và chúng ta rút gọn được cho 5 Tức là bằng 1 phần 2 Tức là đang tỉ số của số thập phân Thầy đưa về tỉ số của các số nguyên Ok chưa nào